you ơi câu hò sử rợn răng thẳm đưa dường như trong lòng mà nghe câu dặm rằng hết giận rồi thương ơi câu hỏi thua bạc lúc tiếng em ngăn lên rằng thương nhau cho trọn rằng quá bao lần đần mới hiểu tận lòng nhau ơi câu hò năm nào em hạt chiều ní rằng mà yêu mà quý hát nát đi hơi em cho vòng mãi đất chơi điệu hò đầm nghĩa tình sau trước với bè bạn năm châu ngày xưa người ra đi vì câu hồ vì dầm tìm khắp bốn phương trời con đường lên nó ấm cho thắm tình nước